vua bán tải lần trước thì mình ờ, tôi nhận mình là kho bán tải thì hôm nay <laughs> nhận mình là vua bán tải ờ, nếu mà chèm gió hơi nhiều thì thôi xin phép anh em là bỏ qua bởi vì mình nói vui nhưng mà nhưng dù sao thì cũng phải nói lại với anh em khẳng định cái điều là nhà mình rất nhiều bán tải hôm trước đã làm chiếc ờ, màu nâu màu đen còn màu trắng nữa thì chắc là mấy hôm nữa mình sẽ làm nốt đây là chiếc màu vàng màu vàng à, màu cam đi màu vàng cam và ngoài Navara ra thì mình cũng đã đưa thêm một chiếc uh, Ford Ranger Limited sản xuất 2021 chuẩn bị về Khi nào về thì mình cũng sẽ lên sóng thôi Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em chiếc màu cam này nhé Chiếc màu cam này là Nissan Navara bản VL hai cầu Phân biệt nhé. VL hai cầu và L một cầu Bản hai cầu nó sẽ có một số khác biệt ờ, VL hai cầu 2018 đi được khoảng 6 vạn Một chủ biển thì mình chẳng nhớ nó biển ở đâu vì mình vừa mới đưa về tôi mình chưa kịp xem giấy tờ các thứ gì cả của xe nói chung là xe nó đầy đủ giấy tờ và uh, đầy đủ các lịch sử của xe để cho anh em lấy xe um, chiếc VL218 thì chiếc trong cái chiếc VL mình làm thì có chiếc A15 ngày xưa mình từng làm một lần thì cơ bản nó cái thông số rồi cái kỹ thuật những cái hay của nó thì mình đã nói rồi còn chiếc này thì là một chiếc 218 mới hơn uh, chạy được khoảng 6 vạn và trong tầm giá khoảng độ 600 triệu XX Xin lỗi các bạn là mình chưa được nói được ngay bởi vì là mình đang đợi cô, cô, cô kế toán chuẩn bị giá cho mình để mình phát giá cái chiếc xe này bởi vì cô kế toán vẫn chưa tính toán xong nên mình chỉ chờ cô kế toán sau khi mình phát giá xong mình sẽ để cái giá lên uh, video của mình nhá à, ờ, rồi mời anh em nhìn qua một tí thân xe đây là một cái màu khá đẹp cái bộ mâm này đã, đã, đã lên rồi này mâm này hình như là sơn thôi nhưng mà dù sao thì cũng rất là khỏe và nó kết hợp với cái màu đen ở trên xe một số cái nhựa một số cái kim loại cái phần trụ A trụ B kia nó kết hợp vào với nhau nó khá là đẹp đó à, mâm yêu nhé các bạn nhìn thấp hơn thì chúng ta có thể thấy là hình như là cái hệ thống treo nó đã được lắp thêm cái gì đó mình chưa đoán được nhưng tí nữa mình xem phần sau mình sẽ thấy thôi về cơ bản diện mạo của L á và diện mạo của uh, ờ, VL nó giống nhau không khác nhau gì nhiều mấy nhưng nó sẽ có một số uh, khác nhau cơ bản về hệ thống treo đúng không ạ Ờ, và một số cái bên trong ví dụ như cam 360 hệ thống an toàn ờ, và đầy đủ start stop đó một vài chi tiết nữa mình chưa nhớ nhưng cơ bản nó sẽ có những cái sự khác nhau như vậy rồi phần thân xe này em nhìn qua nhá các bạn nhìn qua uh, khi mà về thì mình đã dọn xong rồi dọn xong chiếc xe này rồi và nó tương đối sạch để cho các bạn nhìn quan sát một vài cái vết gọi là xước sát nhỏ nhỏ và cái vết uh, nhỏ nhỏ thì mình để nguyên mình không có thay đổi gì cả mình để nguyên và mình lên sóng luôn đó mời các bạn nhìn qua phần hông một tí cái treo này nó là treo nhíp treo VL nó sẽ treo nhíp mà nó sẽ cứng hơn một chút so với cả bản L và chủ xe đã lên ờ, một cái dạng ờ, treo khác gọi là nâng cấp hơn hình như nó là lắp thêm một lá nhíp nữa phải cũng chưa hoàn toàn khẳng định được ngay vừa mình chưa có thời gian mình tìm hiểu nó nhưng cơ bản thì nó đã được nâng cấp về thống treo ờ, cho chiếc VL này rồi và nó có thể có thể nói là nó tải nặng hơn một chút căn bản là như vậy đây có VKD nhá hai cầu trong xe sẽ có nút gài cầu cho các tình huống các bạn cần cái cầu thứ hai của nó các hệ thống an toàn của nó này kiểm soát cân bằng kiểm soát lực kéo khởi ngang dốc này đó ok mà mời mọi người nhìn phần sau một tí phần sau nó cũng chẳng có gì đặc biệt đâu thùng thì không có đâu nhá thùng các bạn nếu muốn lắp thêm các bạn hãy ới mình mình sẽ giúp các bạn có các cái thùng ờ, thùng ờ, đã qua sử dụng để các bạn giảm cái chi phí và thậm chí là sơn lại cho các bạn cái màu nguyên bản như này đấy đây bản VL rồi, lốp theo xe còn nhá Lốp theo xe còn à, Quả lốp vẫn ở phía dưới Các bạn xem xe các bạn có thể đi trực tiếp nhá Ok, rồi à, Đối với cả chất lượng của lốp thì à, không cần bàn nữa Nó vẫn còn à, một cái độ ổn nhất định Lốp theo xe Nó vẫn còn một cái độ ổn sau khoảng độ 3 năm sử dụng Ở đây thì mình đã dọn rửa xong khoang lái rồi Và nó được một cái độ à, sạch sẽ Được một độ sạch sẽ như này à, Ghế của bản này là ghế da chúng ta sẽ có đầy đủ start top cho bản BL à, đây thẻ bảo dưỡng đây thẻ bảo dưỡng ở cái à, một cái gara nào đó họ đã mua về họ đã, đã thay uh, thay dầu rồi là họ đã bảo dưỡng một cái gara quen thuộc của họ và họ vẫn treo cái cái tem đó ở đây đây các bạn nhìn này bảo dưỡng ở tầm à, uh, 6.700 cây số 67.658 cây số tức là số km rất là chuẩn nhá đây còn nguyên cái phiếu bảo hành của họ đó Tức là số km của cái này rất là chuẩn Da uh, tốt Có một vài vết uh, đốm đốm gọi là bong chóc uh, Kiểu như là gọi là ngoài da thôi Vài vết đốm đốm nhỏ chứ kiểu gọi là mũi đốt đấy Mũi đốt thì nó có một vài cái vết <laughs> hoa gấm vào chân tay Còn cơ bản thì bộ da rất tốt 90% Trần sạch sẽ Mình đã dọn cho anh em rồi và anh em chỉ việc sử dụng thôi Xe này có lắp thêm một số camera gì đấy Đó Hàng ghế sau này Đây là đồ của mình Hàng ghế sau cũng vậy Sạch sẽ đây camera chiều hậu anh ra ghế sau này đó đấy có vài vết ốm nhỏ nhỏ thôi không sao cơ bản là đạt được gọi là 90 phần trăm cái cái da còn còn tốt còn mới đó và lắp thêm thảm sàn cho mọi người đó à còn ngoài ra mình chưa nói cái phần trên này phần trên này có cái màn hình kết hợp với cam 360 màn hình rất là to à, nó giả lập à, cam 360 đó và à, rất là à, hữu dụng cho anh em di chuyển trong cái khoảng hẹp trong thành phố thậm chí là phụ nữ lái cũng được phụ nữ lái thì uh, ờ, có cam này rất là tốt cho họ thì họ xoay sở sẽ dễ dàng hơn còn về thực tế của xe chất lượng của xe ờ, đặc biệt phần khoang máy á thì ờ, để kiểm tra cái vấn đề đâm đụng va chạm mời các bạn đến với cả mình và kiểm tra xe gọi cho mình theo số hotline bên dưới các bạn có thể nhờ những anh thợ về về xe chuyên về xe lướt tại các cái gara khác nhau đến kiểm tra cái phần khoang máy của xe cũng như là mang đến hãng để kiểm tra lịch sử hay là kiểm tra vấn đề về va đụng cầm nước thì rất là welcome chào mừng anh em đến với cả uh, kênh của mình và sản phẩm của mình tới mình sẽ làm thêm các số về uh, Navara L220 uh, ờ, Navara L219 và Ford Ranger Limited 4x4 đó đấy là cái sản phẩm rất là hot đang đang đang đang đang về và đã có rồi uh, và mình sẽ làm các số đấy để giới thiệu cho anh em còn kho máy thì hôm nay mình không chiếu nữa bởi vì là nó rất là quen thuộc trong các clip của mình rồi ờ, xin chào và hẹn gặp lại anh, anh em trong các số tiếp theo chào các bạn